nếu mà trận này Đức thắng là Đức được 4 điểm nha anh em thì trận này Đức nắm chắc cái phần thắng trong tay của mình rồi thì trận này Nhật Bản sẽ gặp Tây Ban Nha và Nhật Bản đang có 3 điểm nếu trận Nhật này trận này mà Nhật Bản thua Tây Ban Nha thì Nhật Bản sẽ rớt nha anh em Nhật Bản sẽ rớt không được đi vào vòng trong nha thì Đức nó nắm chắc phần thắng trong tay trước gặp trước có Costa rồi thì Nhật Bản gặp Tây Ban Nha nếu mà Nhật Bản cầm hòa thì Nhật Bản còn có cái cơ hội đi tiếp còn Đức mà nếu mà trận này Đức mà thắng với tỷ số cách biệt á cách biệt rất nhiều á thì trận này mà Nhật Bản cầm hòa thì Nhật Bản cũng không có thể có cái cơ hội đi tiếp nha anh em thì đó mới là cái vấn đề và trận này mình phân nhận định và phân tích cho tất cả anh em cái trận Nhật Bản và Tây Ban Nha hiện tại cái phong độ của thằng Nhật Bản anh em cũng thấy là phong độ của Nhật Bản đang khá phập phồng một trận thắng một trận thua nha anh em thì trận thắng trước đó là thắng Đức thì bên phía Tây Ban Nha anh em cũng thấy cái phong độ của Tây Ban Nha đang rất cao nha trận rồi thắng Costa Rica 7-0 và thắng và hòa với Đức một điều nha anh em trong lịch sử đối đầu Nhật Bản với Tây Ban Nha thì chưa có lịch sử đối đầu nha anh em còn trận này mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có đội hình dự kiến cho tất cả anh em còn cái tỷ lệ kèo tỷ lệ kèo thì nhà cái đưa ra đây là tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Tây Ban Nha chấp 1,25 và tài xỉu 2,75 thì cái trận này mình khuyên anh em nên nằm Nhật Bản nè, nằm Nhật Bản nếu mà Tây Ban Nha có chắc cái vé đi vào nếu nó muốn dìu thằng Đức đi vào thì cái trận này một là nó hòa hai là Tây Ban Nha thắng chỉ cách biệt một bàn thôi nha anh em thì anh em nằm cái mã kèo 1,25 này anh em nằm mã kèo 1,25 thì chắc ăn cho anh em anh em nằm mã kèo dưới nha thì 1,25 anh em có thể nằm mã kèo Nhật Bản thì chắc ăn cho anh em hơn và anh em có thể nằm mã kèo tài tại sao mình khuyên anh em nằm mã kèo tài thì anh em xem cái bảng kèo thực tế này. thì cái bảng kèo thực tế nếu mà anh em có trang thì anh em có thể lựa cái mã kèo là um, Tây Ban Nha chấp 1,5 thì anh em ăn được 78 ăn 78 ga giờ ga xăng gần ga xăng tầm mấy phút thì anh em có thể ờ, không anh em đánh sớm nha cái rặng này anh em nên đánh sớm vào ăn 78 thì cái tỷ lệ thắng anh em sẽ cao hơn nha và anh em có thể vào cái mã tài hai trái rưỡi tài hai trái rưỡi anh em ăn 77 nha nè thì cái trận này mình dự đoán sẽ là 2-1 dành cho Tây Ban Nha còn hiệp 1 hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã tài tài hiệp 1 à, ăn 82 chạy một trái ăn 82 nha anh em anh em vào cái mã tài hiệp 1 thì hiệp 1 sẽ có từ một bằng thắng một bằng thắng thì anh em vào cái mã tài hiệp 1 thì chắc ăn thì anh em nào mà anh em nào mà đang cầm trang thì anh em có thể đánh rung nha anh em anh chị anh em chờ tài xỉu xuống 0,75 thì anh em đánh thì cái chắc tỷ lệ anh em ăn sẽ cao hơn nha thì anh em có thể đánh rung đánh rung 15 phút nha anh em 15 phút là anh em đánh rung từ phút 15 tới phút 30 là anh em vào cái mã tài 0.5 cho mình nếu mà từ 0 phút tới 15 phút mà chưa có cái bàn thắng á, thì từ phút 15 đổ đi anh em sẽ đánh tài phút 15 đổ đi cho mình nha là anh em đánh tài ăn 1,71 anh em đánh cũ anh em ăn 1 triệu 7 nha anh em thì anh em có thể lót là cái mã tỷ số là 32 hoặc là 21 hoặc là 10 10 cho Tây Ban Nha nha anh em thì anh em lót từ mà tỷ số anh em lót một không anh em ăn 500 mấy thì anh em lót một củ anh em ăn năm củ mấy thì tỷ lệ anh em thua bên kia anh em chạm vào bên đây thì cũng rẳng dư sức nha anh thì mình cũng đã phân tích xong cho tất cả anh em cái trận Tây Ban Nha và Nhật Bản nếu anh em nào mà trùng máu với mình anh em cứ liên hệ qua cho mình cái số điện thoại Zalo của mình là 0937318970 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký cái trang để anh em vào chơi được những mã kèo rung 15 phút hoặc là kèo tỷ số hoặc là kèo tài thẻ tài góc với mình nha thì hiện tại anh em đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu anh em không có đánh được những cái mã tài góc tài thẻ hoặc là rung 15 phút nha anh em thì bây giờ anh em đang bị thiệt anh em đánh ở ngoài anh em không được ăn đủ anh em mắc cò rồi mà anh em còn không được lựa kèo nữa thì thiệt cho anh em thì bởi vậy mình mới phiên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi anh em nhằm kiếm lợi thế và kiếm lợi nhuận cho tất cả anh em luôn nha thì anh em nào mà nghe thấy cái video này hay và hợp ý anh em anh em để lại bình luận cho mình và anh em có thể cho mình một lượt đăng ký và một lượt thích để anh em nhận được những video sau sớm nhất của mình thì đến đây cũng đã hết video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau